À, vậy thì cánh mày râu có thể có những cái biện pháp nào để à, cải thiện chức năng sinh lý của mình mà vẫn an toàn cho sức khỏe ạ? Trên thực tế điều trị thì chúng ta có thể kết hợp giữa đông y và à. tây y hoặc là kết hợp giữa thuốc và thực phẩm chức năng. Trước khi có tây y thì đã có đông y đã điều trị và từ ngàn năm xưa người ta đã điều trị có rất nhiều bài thuốc. Cái nguyên nhân gây ra là rối loạn sinh lý tình dục vâng. nó kèm theo đấy là những yếu tố nguy cơ vâng. do cuộc sống như hút thuốc lá nhiều rồi nghiện rượu bia vâng. rồi thói quen sinh hoạt nó không theo một nền nếp thức khuya dậy sớm quá công việc căng thẳng quá đấy là một trong những yếu tố nguy cơ vâng. thế thì chúng ta phải làm sao là hạn chế thuốc lá đặc biệt thuốc lá vâng. rồi rượu bia đúng không nên say xỉn nhiều quá đúng. hay là những thức khuya dậy sớm chơi bời nhiều quá đúng thì sức khỏe nó sẽ thay đổi và tình dục nó sẽ cũng bị rối loạn để nâng cao cái khả năng tình dục ngoài dùng thực phẩm thuốc thực phẩm chức năng nhưng mà chúng tôi cho rằng là thuốc chẳng qua chúng ta chỉ dùng thuốc khi mà trường hợp đặc biệt còn nên dùng thực phẩm chức năng vâng. và kết hợp với chế độ ăn uống ví dụ như tăng những cái chất như kẽm này những cái chế độ hải sản ăn hải sản và những rau sạch đấy. và làm việc thì cũng ở mức độ vừa phải đâu không nên căng thẳng kéo dài quá đấy thức khuya dậy sớm quá đấy ham mê những công việc ấy nhiều công việc đó nhiều quá xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ lê vương văn vệ đã mang tới cho chương trình những kiến thức rất là bổ ích để đạt được hiệu quả tốt ngoài việc sử dụng các bài thuốc phù hợp thì chế độ sinh hoạt cũng cần phải hợp lý lưu ý tăng cường vận động thể dục thể thao để duy trì sự dẻo dai của hệ cơ giúp tuần hoàn máu khắp cơ thể ăn uống điều độ bổ sung thêm chất kém trong thực phẩm hàng ngày như đồ biển hải sản vân vân chế độ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, vân vân. Tránh tối đa căng thẳng trong đời sống vợ chồng, gia đình. Sử dụng các sản phẩm bổ sung có thành phần từ thảo dược.